chào tất cả quý khách hàng đã quay trở lại với kênh ô tô giá rẻ của Hiếu Vâng, hiện tại bên công ty Hiếu đang về khá chi là nhiều dòng xe của Hyundai Trong đó có dòng xe Hyundai Accent với nhiều các cái phiên bản và màu sắc được linh hoạt đang có sẵn và giao ngay Ví dụ như chiếc xe Hyundai Accent đang được chương trình showroom của công ty Hiếu là chiếc xe Accent 1.4 số tự động bản đặc biệt màu đen Màu đen thì được tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sang trọng, quyền quý thì giúp cho chủ nhân sở hữu xe được nâng tầm và sang trọng hơn rất chia nhiều khi được khi được ngồi cảm nhận và sở hữu chiếc xe. Và đây, chiếc xe Hyundai Accent phiên bản số tự động bản đặc biệt đang được chương trình showroom của bên công ty hiểu. Đây là màu của chiếc xe Accent ha. Màu thì nó sử dụng cho là mình là một màu bóng đen tuyền tăng sự thể thao và mạnh mẽ. Liễu đang hiện tại đang mở thiết bị bóng đèn trên xe. Đèn có dãy đèn led và đèn sử dụng là đèn bi halogen. Nhìn khá là bắt mắt. Ở phía dưới đây có cụm đèn sương mù kết hợp với những cái đường viền gân mạ chrome này. Mặt la răng được mạ chrome với bốn cái đàn thanh hoa còn phía đây là phía sau của cụm đèn hậu khi mà mình mở đèn trên xe gồm có ba cụm đèn hậu dạng LED 3D ở phía sau xe camera lùi đây là phía mình đang mở cốp của chiếc xe wow cốp khá chi là rộng rãi chở được tương đương tầm khoảng 4 cái vali cỡ lớn Đây là đối với cái mâm xe của chiếc xe Hyundai Accent Mâm đối với phiên bản đặc biệt là sử dụng là mâm là 16 inch còn tiếp theo là đây là cái nội thất của hàng ghế thứ hai trên xe nội thất thứ hai thì có ba hàng ba chỗ ngồi gồm có ba cái gối tựa đầu trên xe nội thất là khá là rộng khoảng trần khoảng cách cũng khá là chi là thoải mái khi mà quý khách ngồi để chân ở phía trước khoảng cách độ tầm khoảng uh, hơn 40 phân còn cái này là cái nội thất của hàng ghế đầu tiên ghế trên xe là sử dụng là ghế da à, nội thất bên trong à, đối với cái vô lăng của chiếc xe Hyundai Accent nội thất rất là đẹp cần số được uh, bọc da về chiều dài của xe xe được dài là 4m4 4m440 rộng là 1m729 và cao 1m460 trên xe đó với dòng xe này với cùng với số tiền là độ tầm khoảng 5 tới 600 triệu của khách hàng sử dụng khá được khá nhiều những tiện ích tay nắm cửa thì được mạ chrome sáng bóng có những cái đường viền mạ chrome ở phía trên đây dành riêng cho cái phiên bản nó sử dụng là chìa khóa thông minh một chạm thì cái nút màu đen đen này mình có thể là đóng mở mở điện Đây là phía bên trong nội thất của chiếc Accent 1.4 AT bản full đặc biệt Đây là nội thất của cận cảnh của chiếc Accent 1.4 AT với những cái à, trang thiết bị trên xe như ở phía trước đây là cái màn hình cảm ứng tích hợp ừ, những cái như là tiện ích như là uh, bản đồ định vị vị trí thì hiện tại chiếc xe nó đang nằm ở vị trí này ở 132 134 đường Giác Xin phường Nguyễn Thế Bình quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì uh, khi mà mình cần đi đâu thì mình chỉ cần nhấn vào cái nút chỉ đường bên này là nó cái bản đồ nó sẽ tỉnh tự động định vị vị trí và chỉ đường cho quý khách hàng đi tới những cái địa điểm mà khách hàng yêu cầu còn ở phía dưới đây là những các cái nút như mình nghe radio media hay là bản đồ một số cái nút như điều chỉnh kết nối bluetooth ví dụ mình sẽ nghe thử âm thanh của nó ha đây là cái ở dàn âm thanh trên chiếc xe đây là mình đang nghe through fm 26 đến 31 tháng 8 giảm 50% vé tổng cho học sinh âm thanh nó sử dụng cho loa của mình là sử dụng 6 loa nha trên xe ha nghe khá chi là thoải mái luôn rồi mấy cái nút này là kết nối điện thoại à, bluetooth mình sẽ nghe nhạc nghe uh, à, à, uh, USB hay là một số cái chế độ trên xe như USB mình sẽ cắm ở trên này cái này cũng sạc uh, kết nối cũng sạc kết nối cái này cũng kết nối qua điện thoại cũng sạc ở bên đây 12V nữa nha Trên đối với cái bản 1.6 à 1.4 AT bản đặc biệt này thì khác so với cái những cái bản còn lại thì điều hòa trên này nó sử dụng là điều hòa tự động đó, và chất liệu ghế của nó sử dụng là ghế da ghế da nguyên nguyên nguyên bản của nó nhập về và ở phía trên này nó sẽ có cửa sổ trời ở phía trên đây thử đi cửa sổ trời trên phía trên đầu này còn đối với những cái bản còn lại tiêu chuẩn kia thì nó sẽ không có cửa sổ trời phía trên này ha còn đây là sử dụng trên cái vô lăng xe vô lăng nó trên phía bên trái này nó sẽ tích hợp một số cái nút như là điều chỉnh uh, âm thanh điều chỉnh uh, kênh như rồi phía này là chế độ nghe tắt cuộc gọi nghe tắt cuộc gọi chiếc xe 1.4 AT bản đặc biệt này nó sẽ trang bị cho mình là 6 túi khí trên xe bao quanh xung quanh xe còn những cái bản tiêu chuẩn kia thì nó chỉ có hai túi khí thôi phía bên này thì đối với bản đặc biệt nó sẽ có cái nút điều chỉnh rule control hành trình còn bản kia nó sẽ không có có đó. còn phía này là cái màn hình tablo của chiếc xe Accent phiên bản tự động đặc biệt à, chiếc xe này nó mới được vừa về và Ờ, một số cái vòng tua hay là số km nó sẽ hiển thị hết trên này à, chế độ ờ, bật đèn hay là cần gạt bản này thì nó sẽ có cái cảm biến gạt mưa tự động ở phía trên này khi mà có mưa nó tự động nó gạt mưa thôi theo tốc độ là mưa nặng hạt hay là mưa nhỏ thì nó tự động nó gạt cho mình ở phía dưới này là sẽ có điều hòa này. mình tùy chỉnh điều hòa hướng gió nè điều chỉnh hướng gió ở phía bên này là có cái nên làm mát mình có để bỏ nước hay là bỏ đồ sữa gì đó là nó sẽ xe nó mát cho mình uống nó sẽ rất là ngon và ngoài ra hiện tại thì bên công ty Hiểu đang Ừ, đang có sẵn mấy cái mẫu xe Hyundai Accent đẹp với giá cũng khá là hấp dẫn thì quý khách hàng ờ, khi tại sao không sử dụng cái dòng mẫu accent này với mức giá chi phí khá chỉ là vừa vặn cùng với những cái option hay trang thiết bị trên xe thì được trang bị rất là nhiều những tính năng Cùng với phân khúc của chiếc xe Hyundai Accent thì nó cùng với đối thủ là chiếc Toyota Vios Hiện tại bên công ty hiểu thì nó về ờ, có thêm mấy chiếc mũ accent số sàn hay số tự động đều có nên mình khuyến khách hàng nào đang có dự tính mua dòng xe Hyundai accent thì có thể liên lạc trực tiếp với hiểu theo số hotline 0908 22 3055 kết bạn với Zalo, Facebook hoặc là Viber gì đó để Hiểu có thể tư vấn thêm về mẫu sản phẩm, báo giá chi tiết và bên Hiểu có hỗ trợ trợ góp tối đa lên tới 80 hoặc 90 giá trị tiền xe. Thời gian vay thì tối đa là 8 năm nên quý khách hàng cần gì cứ alo với Hiểu nha. Hiểu sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc. Ừ, tư vấn cho khách hàng luôn rồi Hiểu xin chào và tạm biệt quý khách hàng ở những video tiếp theo nha Nhớ đăng ký, nhớ bấm đăng ký, like học xe video để nhận nhiều những thông tin bổ ích mới nữa nha Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng